anh Lân anh Lân anh đây em ờ, Vơ tu á, thì em thấy nhiều rồi nhưng mà Vơ tu có dòng nào mà cảm ứng được không anh có chứ em đây anh đang ờ, ngắm luôn nè đây là chiếc điện thoại mới của hãng Vơ tu mang tên là iVertu à, ờ, chiếc điện thoại này hiện tại của Kỳ lân mình có giá rất tốt nhất thị trường à, trên 60 triệu một xíu thôi và cấu hình cũng tương đối là mạnh luôn ROM 512 RAM 12GB và cộng với CPU là Snapdragon 888 5G Mobile Platform 8 nhân tối đa 2.84 GHz tương đối mạnh cảm nhận được khi chúng ta vừa chạm tay vào đã, cảm nhận được sự khác biệt về độ nhạy của cảm ứng cũng như là độ mượt cảm ứng đối với chiếc điện thoại iVertu này đối với dòng sản phẩm cao cấp thì thường là các hãng lớn như là Vertu họ sẽ kết hợp với phần da da bê Togo rất êm ái và rất là cầm khi cầm tay vào rất là thoải mái và cảm giác rất là đã rất là êm